Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là and YNK Adventure Thì hôm nay á, mình sẽ sử dụng một cái sản phẩm cho cái lều của mình Đây là cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho mọi người Thì à, hàng năm á, cứ vào mùa đông là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này Với mục đích á, là để nước là không thấm vào lều và để cho cái tia cực tím á nó không làm hư cái chất liệu của cái cái lều nữa sản phẩm này rất là nổi tiếng và rất là tốt luôn hôm nay mình muốn uh, chia sẻ cho mọi người cái cách dùng sản phẩm này và cái uh, sự khác biệt trước và sau khi dùng là như thế nào đó để mọi người biết mọi người có thể sai nhá thì cái này á lều ở trên xe hay lều ở dưới đất hay là những cái vật dùng gì mà tiếp xúc với nước á, mà người có thể à, dùng được hết thì trước khi xịt cái sản phẩm này á thì mình sẽ mở cái lều ra và mình sẽ làm à, mình sẽ lấy nước mình xịt cho cái lều nó ướt hết cái đã sau cái bắt đầu mình xịt sản phẩm này cho nó ngấm cỡ khoảng 2 phút sau đó dùng cái khăn ướt này lau cái sản phẩm này ở trên cái lều lại là xong ok để bây giờ mình quay cho mọi người xem rồi bây giờ mình sẽ mở cái lều ra nhá rồi hôm nào á mà mình có thời gian á mình sẽ quay cho các bạn coi review về cái lều mình đang sử dụng ở trên xe là như thế nào đó à, cái lều này á, là cái lều à, lại mới cho nên là việc mở và setup á, nó rất là nhanh ok bây giờ mình sẽ mở qua cho mọi người xem đó cái này là cái thang đó vậy là xong cái lều rồi đó chắc chắn cái lều này của mình á, thì là có hai lớp cái lớp này là cái mái này ở trong này thêm một lớp nữa đó cho nên mùa đông á, là nó rất là ấm nó không bị lạnh đâu thì nếu mà các bạn đi mà kiểu để uh, ngủ á thì chỉ cần mở ra như thế này là chui vào là ngủ được rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ mở nó ra để mình uh, xịt nước đây là cái lều à, của mình mình vừa mới chuẩn bị xong thì đây là cái lớp đầu tiên này cho con lớp thứ hai là ở bên này này đó mình vừa thảo lớp thứ hai ra đó thì bây giờ mình sẽ lấy nước mình xịt cái lớp đầu tiên trước xong rồi bắt đầu lau lớp đầu tiên xong rồi để cho nó 2 phút xong rồi lau lại bằng khăn rồi mình nhảy qua lau, lau lớp thứ hai ở ngoài bây giờ mình sẽ xịt cái lều của mình này đó sau một năm các bạn thấy không sau một năm mà nước nó vẫn bắn ra như thế này là sản phẩm này rất là tốt luôn cái lớp mà mình à, xịt lần trước á là nó vẫn còn có hiệu quả như thế này là rất là tốt rồi này cho mọi người xem này đó mưa xuống là nó trôi hết đấy thì à, cứ coi như thương lệ thì hàng năm mình xịt lại một lần cho nó chắc ăn đó đó thì mọi người thấy hay không đó xịt nước cho nó thấm thấm một tí xong rồi chút nữa mình sẽ xịt cái sản phẩm kia Mọi người thấy nước nó tối như ghê không? nó kiểu đồng lại nhiều ấy này, bây giờ mình thử rủ cái này thử xem nha mình mình rủ cái này cái là nước nó trôi này đó thì á, một cái tip nữa cho các bạn mà khi mà đi um, uh, camping xong rồi trước cái ngày về buổi sáng mà trước khi ờ, đi về á uh, pack leo lại á là giấy chịu khó rủ như thế này sau này lấy cái khăn á lau sơ qua là về cái lêu nó bị đỡ bị móc đỡ bị bị hôi ha lần khác tới sai là tiền hơn rồi sau khi xịt nước xong rồi á, bây giờ mình sẽ xịt cái sản phẩm này lên trên lều của mình nhá. Lều mình ở trên cao cho nên là là hơi khó xịt đây, nhưng mà không sao. Các bạn cố gắng xịt đều vào nhá. cái phần góc bên kia chút nữa mình sẽ đem thang qua bên kia mình xịt tại vợ không có tới nếu các bạn có cái leo ở dưới đất á thì một lần xịt cái này là tiền hơn nhiều leo của mình là ở trên xe cho nên là làm cái này nó hơi mất thời gian hơn tí cái này nếu các bạn mà làm chưa quen á thì nhớ à, xịt từng phân xong rồi láo nha mình à, lau cái khăn như thế này á là mục đích là lau cho cái lớp đó nó đều ra thôi chứ không phải là để lau khô nha mọi người đó thì sau khi lau như thế này á các bạn phơi ở ngoài nắng để khi lêu nó khô hết là được đó cứ một năm trước mùa đông mà chịu khó làm như thế này á thì lúc ờ, đi cắm trại nước là đỡ bị ngấm mưa lều nhất là ban đêm ờ, trời sương á à, nó ngấm vào sáng dây ướt nó cũng khó chịu lắm lấy lắm đó thì mất thời gian nếu các bạn mà có cái lều ở đường dưới mất chắc 10 15 phút là làm xong rồi nhưng mà nó sẽ à, giữ cho cái chất lượng của cái lều nó bền lâu này đó các bạn đỡ mất thời gian về lau lều này nó, nó giúp ích nhiều lắm á có cái lều ở trên xe này thì cũng rất là tiện nhất là mấy khi trời mưa các bạn ở dưới thấp thì ờ, đi ra đi vào nó bẩn còn cái này ở trên cao ấy nước nó đi ngấm ở phía dưới lều đó treo lên thang này cất dai cất dẹp dễ hết mà năm buổi đêm ngủ an toàn nữa Rồi ừ. Vậy là xong Nguyên một cái lều Đó bây giờ mình cho cái lều của mình nó khô một tí Sau cái mình lật ngược cái lớp uh, thứ hai Của cái lều ở ngoài này lại Xịt nữa qua thêm một lần nữa Xong bắt đầu xịt cái sản phẩm này tiếp Đó Và bây giờ mình sẽ xịt cái lớp thứ hai nhá Như vậy là mình mới hoàn thành xong cái việc xịt một cái sản phẩm để chống nước, chống tia UV cho cái lều của mình. Xịt trên xe của mình là hơi mất thời gian tí là vì nó cao quá. Nhưng mà nếu bạn nào có cái lều ở dưới thấp á, thì à, làm rất là nhanh chắc 10-15 phút thôi. Nhưng mà cái này dù có mất thời gian đi nữa thì mình cũng khuyến khích các bạn là nên nên nên làm rất là tốt luôn. Đó. Ok, bây giờ mình chỉ cần để à, phơi như vậy cho nó khô là mình gập lều lại là được giới thiệu với mọi người là một lần nữa là cái sản phẩm này là cái sản phẩm mình tính dùng cho cái lều của mình nhưng mà nếu ai mà có cái awning á, cái mái che ở trên xe này này hoặc là muốn xịt ở ba lô hoặc là các loại vải bạt muốn xịt cái này cũng được đó nó rất là tốt luôn ok rồi cảm ơn mọi người đã xem video của tụi mình nếu mọi người thấy hay thì nhớ like comment share và chia sẻ đăng ký cho kênh của tụi mình với nhá tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo tạm biệt mọi người